dương trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau chờ mong đến một ngày tchou mặc em máy máy bay về trời ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu những nỗi nhớ một thời người đi xa bên hiên sao không về